20 Bây giờ Dương Anh, sư đệ ta và cả Thái Tước đã lên đường đi cứu công chúa trước Tính theo thời gian chắc cũng đã sắp đến Nam Cương rồi Ta vốn dĩ cho rằng công chúa giải chết thoát thân Nhưng lại rơi vào miệng cọp Lão yêu đó âm hiểm độc ác Yêu thuật lại rất cao Ta muốn đuổi theo Hy vọng là vẫn còn kịp Ai liên cô nương ta hạ có thể cùng đi với cô không Ngươi không phải là phó úy cấm quân sao Nếu nó đi là đi như vậy Có phải sẽ bị xem là tự ý rời bỏ chức vụ không Ta tưởng rằng công chúa đã chết Tự thấy không làm tròn bổn phận Nên đã từ chức cấm quân Bây giờ công chúa gặp nạn Cho dù là về tình hay về lý Đều nên ra tay giúp đỡ không ngờ huynh đối với công chúa đúng là vô cùng trung thành có tình có nghĩa cũng xem là một nam tử hán đáng tin cậy có trách nhiệm cũng được Thêm một người, thêm một trợ thủ Vậy chúng ta cùng đi đi Được, chuyện không thể chậm trễ Chúng ta lên đường thôi Tiểu Duy, sao Ai Liên cô nương không từ mà biệt vậy Có thể Ai Liên cô nương ở không quen Lại lo cho sư đệ Nên đến Nam Cương rồi Nào, công tử Nhân lúc còn nóng Hãy uống hết bát canh gà này đi Người trong giang hồ đều là như vậy Đến hay đi cũng không chào một tiếng Cứ để cô ấy đi đi Nếu như có đại ca ở đây Canh gà ngon thế này Cũng không tới lượt ta uống Công tử chê cười rồi Cũng không biết đại ca thế nào Lão yêu có gây bất lợi cho tịnh nhi không Công tử đừng lo Lão yêu nếu đã không ngại đường xa dạng dặm đưa công chúa về cổ trạch Chắc chắn có mục đích khác Nên ta cho rằng hắn sẽ không dễ dàng làm hại công chúa đâu Mong là như vậy Trời cao phù hộ Hy vọng lần này tịnh nhi còn có thể gặp dữ quá lành Thả ta ra Thả ta ra Ta khuyên ngươi hãy tiết kiệm sức lực đi Ngươi càng dễ dụ thì nó càng siết chặt Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Ngươi muốn làm gì Làm gì ư Ta nói cho ngươi biết ta vốn cũng là người Vì muốn tu luyện thành tiên Đã kết hợp với cây cổ thụ tu luyện ngàn năm Ta vốn dĩ đã ăn 998 người Chỉ còn thiếu một người Thì ta có thể đắc đạo thành tiên Có thể trường sinh bất lão Nhưng thật không ngờ Ngươi và Dương Anh lại xông vào Không chỉ hủy hoại đạo hạnh ngàn năm của ta Còn khiến ta uổng công vô ích Còn đánh cho con gái nuôi của ta hiện nguyên hình Ngươi nói xem Ta có thể tha cho các ngươi hay không Một kẻ nửa người nửa yêu như ngươi Đã giết hại bao người vô tội Ngươi còn không bằng loài súc sinh loài người như ngươi cũng mong đắc đạo thành tiên ư Ngươi nằm mơ đi Ta tạm thời giữ mạng lại cho ngươi Đợi sau khi ta giết được Dương Anh trả thù Ta sẽ lấy tim của ngươi Cứu con gái nuôi của ta Ngươi yên tâm Đại ca nhất định sẽ đến bảo vệ ta Khiến ngươi hồn bay phách tán Mãi mãi không siêu sinh Được Ta đang đợi bọn chúng đến cứu ngươi đây Xem xem rốt cuộc chúng ta Ai đạo hạnh cao Đại ca Huynh đang ở đâu Mau đến cứu muội Nghĩa phụ Phụ cư Cuối cùng người đã về rồi Con vẫn luôn đợi người quay về Cảm ơn nghĩa phụ đã truyền linh khí cho con Cơ thể của con Cũng đã hiện rõ hơn rồi Đây là dồn hồn phách của năm cô gái trẻ Nên mới có thể giúp con hiện hình được Vẫn là nghĩa phụ tốt với con nhất Chỉ có điều con đã bị thương đến nguyên thần Phải ăn nhiều tim người một chút Mới có thể từ từ hồi phục Nhưng con yên tâm Ta đã tìm được kim hoàng tam thiếu rồi Kim Hoàng Tam Khiếu ư Có tác dụng gì với con không Kim Hoàng Tam Khiếu này vô cùng quý báu Nếu ăn nó rồi Yêu lực của ta sẽ tăng lên gấp bội Hơn nữa Còn có thể bổ sung được nguyên khí đã bị mất của ta Ta sẽ không còn phải ở trong động cây Tu luyện ngàn năm nữa Chúc mừng nghĩa phụ đã có được bảo vật trong thiên hạ Phụ cư con yên tâm Đợi sau khi nghĩa phụ trả được thù Ta sẽ lấy tim của công chúa Cùng hướng với con Đến lúc đó Con có thể khôi phục được hình người Ở bên nghĩa phụ rồi Hai cha con chúng ta Có thể trường sinh bất lão rồi Đa tạ nghĩa phụ Con nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh nghĩa phụ Ta đi thám thính tình hình Huynh không biết dùng đầu óc à Cứ vậy mà xông vào Không phải là một đi không trở lại sao Ta chỉ vào đó xem thế nào thôi Không có chuyện gì đâu Huynh bàn huynh đệ Huynh không được đi Huynh chưa từng vào trong ngôi nhà cổ Không biết ở trong giống như một mê cung vậy Không thể phân biệt được phương hướng Hơn nữa lão yêu Biết chúng ta đến Chắc chắn đã bài sẵn cạm bẫy Có cạm bẫy cũng phải đi Chúng ta phải cứu công chúa Huynh Mau ra đây Nghe chúng ta nói hết đã Huynh giỏi gì chứ Nếu hắn muốn giết Đã giết từ lâu rồi Đâu phải đợi đến khi chúng ta đến Đúng vậy Mục đích lần này của lão yêu Chính là tìm ta báo thù Hãy để ta vào Ta sẽ dùng kim đao thu hút sự chú ý của hắn Bằng huynh đệ Huynh hãy phối hợp với ta Cho dù không giết được lão yêu Cũng bảo đảm hắn không làm hại được tam muội Thái tước Cô sẽ phụ trách cứu tam muội ra ngoài chỉ cần cứu được cô ấy Không cần lo cho chúng ta Mau chóng đưa cô ấy rời khỏi ngôi nhà cổ Sau đó quay lại hội hợp với chúng ta Ý hay lắm Vẫn là Dương Đại ca nghĩ chu toàn Ba người chúng ta liên thủ phối hợp Nhất định có thể giết chết lão yêu Cứu được công chúa Hai vị đại ca Đừng trách ta làm hai người mất hứng Hai người nghĩ quá đơn giản rồi Dương đại ca Nếu huynh cứ vậy đi vào Đào hạnh nhiều năm của lão yêu không phải giải trí Đừng nói giết lão yêu cứu người Hai người còn không động được vào người hắn Hú hồ Hắn có lý tịnh trong ta làm con tin Đến lúc đó hắn lấy lý tịnh uy hiếp Bắt hai người tự kết liễu Huynh sẽ làm sao Còn cả huynh nữa đầu óc không linh hoạt thì thôi đi pháp thuật lúc được lúc không nếu đến lúc đó rồi của huynh lại không linh nghiệm không những không giết được lão yêu làm không xong cả tính mạng cũng không còn nên kế hoạch của hai người căn bản là đi tìm cách chết vậy thái tước cô có cao kiến gì không ta mệt rồi nghỉ ngơi trước đã nghỉ ngơi xong rồi sẽ nghĩ ra cách thôi thái tước ta biết ta không thông minh như cô ta nhờ cô nếu cô có cách cứu được người hãy mà nói ra đi Bây giờ trời còn sáng Pháp thuật của lão yêu không mạnh lắm Nếu như đợi đến tối Muốn cứu người sẽ càng khó hơn Dương đại ca Ta biết Vinh Nôn nóng cứu người Nhưng nếu mạo muội xông vào như vậy Không chỉ đánh trắng động cỏ Không cứu được Lý Tịnh Sợ là đến lúc đó Mạng của chúng ta cũng không còn Ta không muốn làm vật bồi tán cho Lý Tịnh đâu Dương đại ca Thái tước nói không sai Chúng ta vừa cứu người Vừa phải giết yêu Phải có kế hoạch chu toàn mới được Thái tước Cô là nữ trung hào kiệt Chúng ta sẽ nghe theo cô Nên như vậy từ lâu rồi được thôi, đợi ta nghỉ một lát, từ từ nghĩ Phải làm sao đây Không thể để Dương Anh và tên ngốc kia nhận ra mình là yêu Cũng không thể dùng phép thuật Bạn huynh đệ Bùa chú của huynh lúc được lúc không Có đúng không Dương đại ca Pháp thuật trừ yêu đòi hỏi tâm lý hợp nhất Ta tu hành chưa lâu Lại không cố gắng nên đạo hạnh còn kém Nhưng sư phụ của ta đã nói là ta không thể thắng chính Ta tin là chúng ta nhất định sẽ giết chết lão yêu Cứu được công chúa Tục ngữ còn nói Đạo cao một thước, ma cao một trượng Hắn là yêu, huynh là người Trừ khi huynh lợi hại hơn hắn Nếu không một khi giao chiến chúng ta sẽ thất thủ Chúng ta sao có thể lợi hại hơn yêu quái được chứ Có cách rồi Cách gì Tìm một người lợi hại hơn lão yêu là được Có nhớ ta đã từng nói Sư phụ ta là thế ngoại cao nhân nhất định sẽ giúp ta Hay lắm Nhưng mà không phải cô nói sư phụ của cô đã ẩn cư lâu rồi sao Nếu đột nhiên muốn tìm bãi Có phải là không thỏa đáng không Ta có cách tìm được sư phụ Nói tóm lại ta tự có cách Hai người đợi ta Ta đi ngay về ngay Thái tứ cô nương Hay là để ta đi cùng cô Ta sợ cô đi một mình sẽ không an toàn Không được đi Sư phụ ta không thích gặp người ngoài Một mình ta đi là được rồi Một mình cô ta có được không Có thể sư phụ cô ấy thật sự không muốn người ngoài làm phiền Ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu Không được Không nên để thái thước cô nương đi một mình Ngộ lỡ có chuyện gì thì biết làm sao sau Hai người tìm được đồng nguyên dị tâm rồi ư Đúng vậy, công chúa đương triều Lý Tịnh Chính là đồng nguyên dị tâm với tỷ tỷ Nếu hai người đã biết được là ai Sao còn không mau lấy trái tim của cô ta mang về đây Phu nhân có điều không biết Lý Tịnh và tỷ tỷ biết nhau Đã từng cứu tỷ tỷ một lần Tỷ tỷ niệm ân tình đó Mãi vẫn không ra tay với Lý Tịnh Hơn nữa Tỷ tỷ chung tình với Dương Anh Đã ca kết nghĩa với Lý Tịnh Nên càng không thể nhẫn tâm hạ thủ được Tiểu Duy chính là như vậy Quá nhiều tình cảm Khó có thể ra tay độc ác được Thái tước Ngươi nhất định phải nghĩ cách Khiến Tiểu Duy sớm có được trái tim đó Trước khi kiếp nạn quyết nhật tới Phu nhân ta đã khuyên rất nhiều lần Nhưng tỷ tỷ cứ gặp Dương Anh là hồ đồ Đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội giết Lý Tịnh Còn để Lão Yêu thừa cơ hội bắt Lý Tịnh Đưa về Nam Cương Vậy còn Tiểu Duy Tỷ tỷ sợ khi Dương Anh bắt lão yêu sẽ khiến người khác nghi ngờ, bị lộ thân phận nên tạm thời ở lại kinh thành. Tỷ tỷ bảo ta bảo vệ Dương Anh, đồng thời cứu Lý Tịnh từ trong ta lão yêu. Con bé này Lúc nào cũng hồ đồ như vậy Phu nhân Đừng dò trách tỷ tỷ Chuyện cấp bách bây giờ là làm phiền phu nhân ra tay cứu Lý Tịnh Không thể để lão yêu quỷ đi kim hoàng tâm khiếu Nếu không có tâm khiếu Tỷ tỷ sao có thể vượt qua được kiếp nạn quyết nguyệt chứ Được Ta sẽ đi cùng ngươi ừ. Phu nhân, phu nhân không hay rồi Tộc trưởng đại nhân trong lúc tu luyện Không cẩn thận bị thương Người, người mau đi xem thử đi Ngươi quay về trước, cố gắng kéo dài thời gian Ta sẽ nghĩ cách đuổi theo tới đó ngay ừ, Dân, phu nhân Đại ca Đại ca, Huynh có đến không? Đại ca Thôi bỏ đi Đại ca huynh đừng đến Đừng đến Thái Tước Sư phụ cô đâu Bà ấy có đến được không Sư phụ có việc bận đột xuất Sẽ đến muộn một chút Dương đại ca chúng ta hãy đợi thêm đi Chúng ta có thể đợi nhưng Tam muội không đợi được Không được không thể chậm trễ Bây giờ ta vào ngôi nhà cổ Dương đại ca không phải ta không cứu cô ấy Nhưng bây giờ ba chúng ta hợp lại Không thể nắm được phần thắng Hơn nữa bây giờ là nửa đêm Tình hình bên trong chúng ta không nắm rõ Quỳnh hấp tấp xong vào Chỉ có chết mà thôi Dù đi vào chỗ chết Cũng không thể dương mắt nhìn ta mùi chịu khổ Lão yêu thủ đoạn độc ác không biết dùng thủ đoạn gì để hành hạ Tam muội Cùng lắm thì ta và Tam muội cùng chết Vậy tỷ tỷ ta làm sao Huynh đã đồng ý với tỷ ấy Sẽ chăm sóc tỷ ấy suốt đời Sao có thể bỏ mặt tỷ ấy như vậy Tên ngốc Huynh ngồi đó làm gì Mau giúp ta khuyên Dương đại ca đi Dương đại ca Huynh hãy đợi sư phụ của ta Bà ấy là thế hoài cao nhân Đã đồng ý đến Thì nhất định sẽ đến Hai người đừng cãi nhau nữa Ta có một cách dàn cả đôi đường Vừa có thể bảo vệ Dương đại ca có lẽ còn có thể cứu được tịnh công chúa Trưởng lão tập trưởng rút cuộc là chuyện như thế nào Hồi phu nhân Thứ tập trưởng tu luyện là pháp thuật cao nhất của tập ta Thích thiền huyết Thích thiền huyết vốn dĩ khó để luyện thành tập trưởng trong quá trình tu luyện gặp phải cửa ải Dẫn đến nội đăng bị tổn thương Suýt chút tẩu quả nhập ma cũng may mà kịp thời thu lại Nhưng cũng tổn thương một số tu gì. Thế tập trưởng khi nào mới có thể tỉnh lại Tập trưởng bây giờ là bế tức điều dưỡng Ít nhất cũng phải cần 12 canh giờ mới tỉnh lại được Còn phải có người luôn ở cạnh bên hộ pháp Đề phòng xảy ra thêm sai sót Trưởng lão yên tâm Ta sẽ dốc lòng chăm sóc tộc trưởng Ông về trước đi Nếu có chuyện gì Ta sẽ phái người đến mời ông cáo từ Chuyện cấp bách bây giờ là làm phiền phu nhân ra tay cứu Lý Tịnh Không thể để lão yêu gửi đi kim hoàng tam thiếu Nếu không có tam thiếu Tỷ tỷ sao có thể vượt qua được kiếp nạn quyết nguyệt chứ Lão yêu Lão yêu Rốt cuộc ngươi muốn trói ta đến khi nào Lão yêu Đương nhiên là trói người đến khi tình ca ca của người đến cứu người Ta nói cho người biết Tối hôm qua Ta ngửi thấy ngoài ngôi nhà này Có mùi gì của người sống Chỉ tiếc là đã một đêm rồi Là không có ai đến cứu người Có thể thấy con người vẫn tham sống sợ chết Tới các người mà người thích Không Đà ca ta nhất định sẽ đến cứu ta Không giống như tên yêu quái nhà ngươi Máu lạnh vô tình E rằng ngươi nhìn nhầm tình lang của ngươi rồi Hắn sẽ không đến cứu người đâu Hắn sẽ không đến cứu ngươi đâu tình ca ca của người Đến nộp mạng rồi công chúa của người ở đây Ở đây Đại ca, đừng sợ, ta tới cứu mùa đây Được Xem người có bản lĩnh tới đâu Lão yêu, mau thả công chúa ra Ta thấy người tu hành ngàn năm cũng chẳng dễ dàng gì ta để cho người nguyên thần Nếu không ta thay trời hành đạo Đánh cho người tan thành mây khói Không bao giờ hồi phục được Cái phàm phu như ngươi Mà dám thay trời hành đạo Đúng là ngông cuồng nực cười Nếu không phải người quỷ mấy trần thần ngàn năm của ta Ta đã sớm thành tiên rồi Muốn ta tan thành mây khói ư Ta cho công chúa của người thịt nát xương tan trước dừng tay Người ước hiếp một cô gái yếu đuối Thì có bản lĩnh gì chứ quan có đầu nở có chủ Có bản lĩnh thì đánh ta đây Được Hôm đó Người chặt rứt hai tay ta Hôm nay người phải tự quỷ hai tay mình Thì ta có thể xóa nợ cũ cho người Đại ca Đại ca mau đi đi Đại ca Tịnh nhiên không cần huynh tới cứu Đại ca Huynh mau đi đi Ra tay đi Ra tay Thế nào người không dám sao Đừng mà đại ca Huynh mau đi đi Dừng tay người muốn hai tay ta chứ gì Được ta cho ngươi Đại ca Đại ca đừng mà Đại ca Ngươi cũng có tình nghĩa đó Ta đã tự phế tay của mình rồi Ngươi mang thả công chúa ra đi Muốn chém muốn giết gì Nhưng anh ta cũng chịu Muốn đền tội Thì ít nhất cũng phải có thành ý chứ Ngươi mới chỉ có phế một cánh tay Đó mà gọi là thành ý sao Trừ phi người Quỷ nút một tài nữa Ta sẽ suy nghĩ xem Có nên thả công chúa của ngươi ra không Ngươi Ngươi là đồ lật lòng Bây giờ ta chỉ còn một tay Ta phế kiểu gì đây Nếu ngươi muốn nó Thì hãy tự lấy đi Chuyện này Cần lão yêu ta đích thân ra tay sao Ta thấy người tốt nhất là mau lên nếu không tự quỷ Ta sẽ quỷ công chú của người. Ngươi Đại ca đừng mà Được rồi ta đồng ý với ngươi Kim Quang phát hiện xem người còn chạy đi đâu Thái thước Sao cô lại tới đây Phí lời Tất nhiên tới cứu cô rồi Cô mặc ta Đi cứu đại ca trước đi Kim Hoàng xuất hiện quan tốc hiền Hòa Tóc Hiện, Kim Quang Tóc Hiện Kim Quang Tóc Hiện, Kim Quang Tóc Hiện Đoàn Tóc hiện ca Rốt cuộc huynh cũng tới rồi Tam muội muội đừng khóc nữa Không sao là tốt rồi Không sao Đại ca Muội còn tưởng muội sẽ không còn gặp được huynh nữa Muội còn tưởng mãi mãi sẽ không gặp được huynh nữa Đừng khóc nữa Không sao rồi Đừng khóc nữa Không ngờ chứ gì Cây liễu này mới là chân thân của ta thì mấy tên các ngươi Mà muốn đấu với ta sao Ta sẽ khiến các ngươi đến cơ hội đầu thai cũng không còn Đại ca Đại ca tình như có lỗi với huynh Đại ca Tam muội đừng nói như vậy Khi chúng ta kết bái đã từng nói Sống chết có nhau Hôm nay đại ca không cứu được muội Vậy ta sẽ cùng muội xuống hoàng tiền Đại ca Đồ đáng chết Ép chết ta rồi Dương Anh Lý Tịnh Các người quỷ nguyên thần của ta Ta nguyện rủ các người sống không bằng chết sao chứ Không sao chứ Không sao Sư phụ Cuối cùng người cũng tới rồi Đi theo ta Đại ca Sao rồi Đại ca huynh không sao chứ Ta không sao Một không bị thương chứ Một không sao tam muội Không sao nữa rồi Tam muội công chúa Tam muội mùa sao vậy Đừng động đậy Mùa sao vậy tam muội Tam muội Nếu đã cứu được Lý Tịnh Thì phải mau chóng lấy trái tim của cô ta Đề phòng đêm dài lắm mộng Dân vâng, thưa phu nhân Ta không còn nhiều thời gian nữa Người mau trở về đi Ngươi hãy chăm sóc cho Tiểu Duy Bảo nó mau trở về Nam Cương Phu nhân yên tâm Ta sẽ thông báo cho tỷ tỷ ngay Với linh lực hiện nay của Tiểu Duy Rất khó duy trì được hình người Ta thật sợ tới một ngày nó không trụ được Phu nhân không cần lo lắng Tỷ tỷ bây giờ có thần lực của phù sinh tương trợ Có lẽ tạm thời không sao Phù sinh Chấn thiên thần thạch phù sinh ừ, Đúng vậy chính là ông ta Phù sinh thần quân trước nay ngạo mạn vô tình Sao lại có thể giúp Tiểu Duy được Thật sự ta cũng không rõ chuyện này lắm Nhưng đúng là có một vài lần tỷ tỷ gặp nạn được phù sinh ra tay cứu giúp Ta đoán rằng ông ta có lẽ không nhẫn tâm giết tỷ tỷ Không ngờ phù sinh cũng có lòng trắc ẩn Dù sao đi nữa Ngươi cũng phải chăm sóc tiểu duy cẩn thận Hết sức giúp đỡ nó Phu nhân Ta đã làm hết sức mình rồi Nhưng tỷ tỷ đâu có hiểu Tỷ ấy coi ta như người thừa Muốn bỏ rơi ta Tiểu Di không phải như vậy đâu, chỉ có điều nó cô độc hàng trăm năm nay, chẳng có một người bạn đích thực ở bên cạnh nó. Nếu nó giết ngươi, chắc chắn đã không để ngươi ở bên cạnh. Ngươi đi theo nó bao lâu rồi, chắc ngươi cũng biết, con bé là người dễ mềm lòng. Tỷ tỷ mềm lòng với người khác, còn đối với ta đâu có được như vậy. Ta biết, ngươi phải chịu thiệt thòi. Nhưng, ngươi hãy hiểu cho Tiểu Duy, được chứ? Ngươi phải nhắc nhở Tiểu Duy, không được mềm lòng nữa, mau chóng lấy được đồng nguyên dị tâm. Cô nhân yên tâm Thái thước chỉ ca tháng dài câu thôi Ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ tỷ tỷ Ta tất nhiên là tin tưởng người rồi Nhưng ta phải nhắc nhở người một câu ở trong nhân gian lâu ngày chớ có dương dấn hồng trần như tiểu vi đó thích người phàm làm gì có đâu thái cướp không hồ đồ như tỷ tỷ đâu con người có gì tốt chứ ai cũng ích kỷ tư lợi nóc hết dở hơi ta không thích con người đâu người nói như vậy Ta yên tâm rồi Nhưng Hãy ghi nhớ câu nói của ta Sao vừa rồi mình lại nghĩ tới tên ngốc đó chứ Lẽ nào mình thích hắn rồi sao Không được không được Mình là yêu Làm yêu tốt biết mấy Sao lại thích con người được chứ Không được không được Chắc chắn là mình ngày nào cũng ở bên cạnh của hắn Nên thấy gần gũi thôi Bình thường không phải thích Không phải thích mình và hắn nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè thôi Là bạn bè Nào, để ta xem Vẫn còn, đừng lao nữa Cứ kệ muội muội phải lau sạch nó Ta muội đừng lao mạnh tay như vậy Đại ca, cô nói xem cái vết này sao mà không lau sạch được vậy? Không phải, không phải là yêu quái nhập vào tráng mũi rồi chứ? Làm sao đây? Không được, chảy máu rồi đó, đừng có lau nữa, đừng lau mà. Cô phải lau sạch nó, là không có dấu tích gì. Hoàng Lan, người có cách nào quá giải không? Có phải là ma thuật của yêu quái không? Không phải, với kinh nghiệm trừ yêu nhiều năm của ta, ta có thể khẳng định lão yêu đó đã hồn bay phách tán rồi, không thể có hồn phách lưu lại được. Nhưng giờ đến trán của ta phải làm sao đây? Ta nghe sư phụ nói rằng, yêu quá trước khi nguyên thần bị quỷ sẽ có một khoảnh khắc sinh ra một bán niệm rất mạnh. Bán niệm đó có sức mạnh kinh khủng, phần lớn sẽ trở thành lời nguyền ở lại trên trần gian. Ta nghĩ, vết tích trên trán công chúa rất có khả năng là lời nguyền của lão yêu để lại. Lời nguyền Vậy, vậy sau này, sau này sẽ thế nào đây? yêu hồn khác nhau thì lời nguyền cũng sẽ khác nhau ta đạo thuật chưa cao chỉ dựa vào dấu ấn này ta cũng không thể khẳng định được điều gì huynh không phải là người trừ yêu sao huynh có cách gì giải lời nguyền không chú giải lời nguyền thì có nhưng không biết có linh nghiệm không hay là để ta thử xem sao phục yêu phục tà hung quán tiêu tán đi đau quá bằng lan đừng niệm nữa Muội sao rồi Đây chắc phản ứng bình thường Cố gắng chịu đựng một chút là được Hay là để ta thử cách khác xem sao Được Cố gắng chịu đựng nhé Đừng căng thẳng Bất tình hận phẫn Thôi tán ám địch Phá Dừng lại dừng lại Đừng niệm nữa Vết đó hình như càng lan trọng Cái gì Để ta xem sao Rốt cuộc là sao đây? Pháp luật là yêu quá cao. Với đạo hành của ta e rằng không quá giải được lời nguyền này, xem ra phải mời cao nhân khác. Đại ca, đại ca, mộ không muốn có vết tích đó trên mặt đâu. Mộ không muốn. Đừng lo, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Sư phụ của Thái Tước Vừa rồi bà ấy chẳng phải đã giúp chúng ta trừ lão yêu sao Không sai không sai Sư phụ của Thái Tước Nhìn đã biết ngài là cao nhân ngoại thế rồi Bà ấy chắc chắn sẽ có cách trừ được giới tích trên trán công chúa Thế này đi Chúng ta ra khỏi đây đã Đợi tìm được thái thước rồi tính tiếp Ai Gì lạ Lẽ nào mình quá đa nghi Bàn Lan Không sao chứ ờ, Không ờ. sao Đi thôi nghĩa phụ bói thù hôm nay Nữ nhi chắc chắn sẽ bắt chúng phải trả gấp 10 lần Thái tước Sư phụ cô đâu rồi Sư phụ Người có chuyện nên đi trước rồi Cái gì Sao cô lại để bẫy đi Lão yêu bị sư phụ ta giết rồi Còn ở đây làm gì nữa Vâng. Chết rồi Bãi sao lại đi dội vậy chứ Ngươi nói vậy có ý gì Sư phụ ta muốn đi thì đi Cần gì ngươi quản Không phải không phải Thái trước, Cô vẫn chưa biết Sau khi cô và sư phụ đi Tam mùi bị trúng lời người của yêu quái Lão yêu đã hồn siêu phách tán rồi Sao lại như vậy chứ Sau khi lão yêu chết Có một đám khói đen bay ra từ thân cây khô Hình như là từ vết thương trên trán của tam muội Nhiễm vào trên da Vừa rồi bọn Lan đã thử dùng pháp thuật để giải trừ Kết quả càng nghiêm trọng hơn Cô đi theo cao nhân Vậy có biết vết tích này rốt cuộc là thế nào không? Sư phụ từng nói tới kiểu vết thương thế này bắn độc chi niệm của yêu quái sẽ nhiễm vào thân thể người mà nó hận nhất thông qua vết thương Giống như độc cổ hòa lẫn với máu của người bị thương Dính chặt vào xương cốt khó mà trừ được Còn có thể ác quá, thách thức Vậy cô có thể mời vị cao nhân đó tới đây một lần nữa giúp ta được không? Thái tước cô nương cầu xin cô hãy giúp ta không phải ta không muốn giúp cô Thật sự là Thật sự là sư phụ ta trước nay không ở một nơi cố định Mà đi du ngoạn thước phương Người đi rồi ta cũng không biết người đi đâu Cứu hộ sư phụ đến cứu cô lần này Đã là sắp xếp việc bận lắm rồi E rằng nhất thời khó mà quay lại Ta chỉ có thể đợi một thời gian nữa Rồi thử gọi sư phụ xem sao Tam muội, muội đừng lo. Sư phụ của Thái Tước đã giúp chúng ta giết thù yêu, thì bảy nhất định sẽ giúp muội giải trừ lời nguyền. Mùa không được khỏe Chúng ta cứ về nghỉ ngơi đã Đợi vào thị trấn rồi sẽ nghĩ cách sau. Thái tước Thái tước Sư phụ của cô lợi hại như vậy Bảy là cao nhân phương nào vậy Ngươi không nhìn thấy tư thái tiên nhân của sư phụ ta sao Tất nhiên là người tu luyện thành tiên rồi Nhưng thiên cơ không được để lộ Ngươi biết vậy thôi nhé Tiên nhân Vậy cô xem Với điều kiện của ta hiện nay Sư phụ cô liệu có truyền đạo tu luyện cho ta không Đừng có nằm mơ Cái đầu gỗ của ngươi Sư phụ ta không thèm để ý đâu Thái tước Dương Hiệu Ý Ngươi trở về rồi hả Dương Anh tham kiến Lý tướng quân Mặt tướng trả phép về muộn Xin tướng quân thứ tội Không sao không sao Vậy là tốt rồi Ta còn tưởng ngươi trở lại kinh thành vui Quên đường về rồi Trở thành tháo binh Mặt tướng không dám Mấy vị này là Bọn họ đều là huynh đệ bằng hữu của mặt tướng Công chúa